trời sinh ra kiếp mơ hồ áng mây trôi xót xa phận anh kề ở lại người sẽ nhớ thương ai con đừng xưa mình anh lẽ loi ngọc ngà phương xa nơi thành đô lấy em đi rồi phía cuối con đường. còn động say thêm nhớ nàng rằng lòng thôi phải ai cho em mối tình khó phai Nhắc bản thân này phải tập quên dù biết lý trí đã mệt nhoài Có còn đó không em ơi Những câu hát bên sông quay Sao chữ thương bây giờ chua chát Chắc em đi sẽ không về Đôi giờ say ngang Tình này qua trang Sao cơn mưa ta chẳng thức giấc Bước em đi sao vội vàng Và giờ này thì còn gì nữa Nếu lúc ấy ta bên nhau Từng lời hẹn đó anh đã nỡ quên đâu Cả những ân tình ngày nào người trao Giờ này ai thôi sai thời gian vào sai người phải không em nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc một người đứng trong một người quá xa chưa bao nhiêu yêu thương nên mới xa vui khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đáng cay vì anh hương thu vân tóc em mềm mại bên làn gió vương trên mi ai là dung con phố nhỏ nhẹ nhàng chiều đầy mùi hoa sẽ đó nghe xung quanh âm thanh vang lên sau thân quen trong bao nhiêu ngô ngang vu vào mùa lá vàng nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có em vậy cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều anh nghe tiếng lá rơi không còn em nhé và mùa thu đêm nay không còn em nữa chẳng đâu thể mở đi từng màu buồn của nàng à ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muốn thủ yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm dằn vặt từng gắng mình không hiểu làm như qua trong em là thật nhiều Không lý do nào đã khiến em cùng người đó gắt mặt rồi vô yêu Cánh cửa hy vọng như đang có sập ngay trước mắt Không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt Cảm xúc bỗng như chết lặng Đôi tay ghé nhắn anh rằng Thu cùi rồi cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong Một buổi chiều mưa vắng Nghe đôi chân bờ vai anh đã hụt thật nhiều Sao anh không thấy ngăn được nước mắt nhạt nhòa ai lại ôm bờ vai lại cúi tôi trôi thêm và cho bao nhiêu yêu thương vô bay, cho bao nhiêu yêu thương mãi xa và xa cuối tận chân trời uh. là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến nhắm mắt chắp nhẹ nỗi đau mình không tên giật mình chợt nhớ anh không thể vơi đi chỉ là giấc mơ quá em để, trọn vẹn một vòng tay dịu em, dù cứ mơ màng vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi bài hát cất lên về thu hà nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mơ chưa quen đường thì tôi trái bay còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến mi đã thôi hẹn trời chờ cho heo mây vì tôi đã lỡ yêu em cũng vậy đường về nhà em quá xa gió cuốn không đành để mây nỡ trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì thôi trong lòng này đâu muốn tình lướt qua nhiều thiết tha em về đi bên người ta đầy lo lắng đoạn đường này thiếu vắng một người không thấy em nữa Anh đâu dám sánh vì số phận mình để phóng xương Nên sợi tới duyên đã đành đứt đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương Giờ bảo xa cách em bước về lại ôi sao đời đắng cay tình ơi Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới Nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia vì ai với sắc tàn Nhắc lại làm chi cho mối lương tình này phá làm sao đã đứt đoạn Nên thôi cứ về bên đây đi em Anh bên này vẫn vậy thôi Vẫn là thằng nghèo phèn chân hôm ấy nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi Thời gian đã lấy đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể toàn sâu Hạnh phúc từng với nhưng giờ hạ cớ tại sao chỉ còn những niềm đau Giờ nơi ấy em sang thương đời em sống tiếp có bao ngày Thương cho phần xấu mình không may Gắn liền với hai chữ cơ hàng Đứng nhìn người thương mình buông tay Mà còn tim đau đến vô vàng Từng chúc cho em được hạnh phúc Được như những gì mà em mong Ngờ đâu nơi đó chẳng thương em Giờ trở về sau có giấc mộng Nhưng tình kia giờ đã chết Con tim cảm xúc về một trái Xin đừng ngoảnh mặt mà bận lòng chi hay để duyên kiếp để tàn phai em đêm đó tắt mong đại chứ không phải đi xác hương mơ mà anh vẫn yêu mình em thôi đấy yêu em mà chẳng một lời thở than